Rồi bye bye Đây là khách sạn nơi mà tụi Linh ở Nó nằm ờ, xa hơn trung tâm một chút xíu thôi Khoảng 5-6 ờ, km gì đó Linh cũng không nhớ chắc chắc nhiều hơn Tại vì mình cũng phải đi metro hoặc là tram tới đó cả nhà đường buổi tối thì à, cái chỗ này linh quay á là à, cùng với cái đêm mà tụi linh đi ăn món à, châu phi cho nên trời vẫn là, mưa lất phất ở phía ngoài và vì mưa cho nên ít có người đi linh thật sự cũng không biết là những cái buổi tối ở đây nó có đông hay không nhưng bây giờ là sau 9 giờ 9 10 giờ rồi cho nên linh thấy đường rất là vắng linh nghĩ là chỗ này cũng mình chưa đến trung tâm đâu cho nên cái ờ, đường nó ờ, không có ờ, nhiều du khách mình đi thử qua cái khúc này coi như thế nào nha ở đây có một cái cổng đẹp quá hình như linh đọc á linh quên mất cái tên cái chỗ này rồi thì đây cũng là một trong những nơi mà du khách tới tham quan rất là đông ở mấy cái trung tâm lớn lớn đây nè linh thấy người ta đi bằng mấy cái chiếc scooter điện nhiều lắm cả nhà tốc độ linh đi cũng hơi nhanh cho nên hơi bị rung cả nhà thông cảm nha bây giờ thì mình chờ đi ờ, qua đường hình như linh thấy ở đây là mình đứng chờ là nó tự động bật đèn xanh còn ở bên linh đó thì phải à, nhấn vào cái à, nút để cho cái cái đèn giao thông nó biết là có người chờ không lẽ cái hệ thống ở đây nó nhạy cảm hơn bên linh sao ta giờ này vẫn còn nhiều chuyến xe bus quá ha cả nhà ha ở đây là linh quay cận cận cho mọi người thấy ở đây có một cái bức tượng cũng à, rất là độc đáo bên kia cũng có người chờ qua đường Linh thấy khúc này là đông người rồi đó cả nhà dây điện cũng chằng chịch ở nơi này á, thành phố này linh thấy cái thiết kế của nó giống giống bên áo kiểu nhà vuông vuông chứ không phải là cái nhà kiểu giống như là um, những cái tòa lâu đài mình thấy không có giống như những tòa lâu đài mà kiểu cái nhà vuông vuông thôi còn ở đây là khúc này linh cũng không biết cái gì đây đây linh thấy nó cũng là một cái dãy nhà rất là lớn và màu trắng đường phố đây vắng Thank <laughs> you. đây là quảng trường Rosemont The Arts Garden à, khu công viên này á, buổi trưa thì Linh nghĩ sẽ rất là đẹp và nhất là vào mùa xuân thì Linh thấy trên mạng nó có những cái à, hoa văn ở đây trang trí đẹp lắm và mình đang ngắm view từ trên cao rồi ngắm xuống à, gần như là mình thấy toàn cảnh thành phố luôn nếu các bạn đi qua đây mà thấy gần khoảng 15 phút đi bộ từ Capran Plaza Linh sẽ giới thiệu vào clip sau cho các bạn à, xem thì từ à, đó đến đây khoảng 10 phút đi bộ thôi nha các bạn Thank you. ngắm thấy ăn cũng ấm mà rồi cả nhà ơi Coi mua tặng không cái hộp này là 26 euro nha 36 hơn lắm là tình nhân của Linh không cần mua mấy cái món quà này Tại vì không có ăn Bánh macaron đây Cũng không phải là món của Linh thích ăn luôn bless you. Đô Khang Cái bánh này là Linh có giới thiệu trong cái clip mà Hình như là cái clip mà uh, Noel uh, ăn lễ giao thừa gì đó của Linh Linh có giới thiệu lúc đó là mua ở bên uh, Pháp Thì cái khu vực này của người Bỉ là ảnh hưởng văn hóa Pháp với cả nhà văn hóa Pháp Cho nên sẽ có nhiều cái món đặc trưng của Pháp Cái, cái cục này thì uh, Linh quên Was nem Was Marshmallow và Marshmallow chắc là vậy cục đường còn cái nô khan hồi nãy là cũng làm từ cái đồng trắng trước. em chỗ đó luôn đó, đó, đó, đó. Chưa tới rồi đây là trung tâm thủ đô của nước Bỉ thì mỗi cái đất nước nó có một cái ờ, thủ đô và ở cái thủ đô nó có một cái trung tâm thì đây chính là cái trung tâm của Brussels của Bỉ à, đây là chính là Grand Plaza mà ngay từ đầu clip Linh đã ờ, mong muốn giới thiệu cho mọi người và Linh hứa là sẽ giới thiệu vào clip sau nhưng bây giờ thì ờ, linh ờ, có sẵn clip ở đây quay vào ban đêm ngay cái chỗ này nhìn nó rất là lung linh à, kiểu rất là hoàng gia và linh muốn giới thiệu cho mọi người ngay vào cái clip này luôn và khi mà linh tới đây vào một ngày khác vào ban ngày thì linh cũng sẽ chia sẻ lại cái khu vực này vào lúc ban ngày cho cả nhà xem nha ở đây có rất là nhiều người tại vì mọi người cứ đ- đến Brussels là sẽ tìm ngay cái chỗ này để ừ. à, check-in nè đường phố thật là hay Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh chúc cả nhà một ngày thật vui nhớ share like subscribe cho nhé bye bye Đây là trung tâm của Brussels, nơi mà tất cả các du khách khi mà đến Brussels tất chắc chắn sẽ đến cái chỗ này để tham quan vì gần như là gọi là trung tâm rồi, nghĩa là trung tâm của ờ, du lịch luôn thì à, linh đến đây vào à, buổi tối này linh thấy à, cảnh đẹp quá và ngay giống như là gần đầu clip linh có nói là linh sẽ giới thiệu cho mọi người trong clip sau nhưng mà linh giới thiệu luôn đây là grand plaza và linh sẽ giới thiệu cho mọi người vào buổi trưa nơi này như thế nào nha cả nhà à, bây giờ thì mình ngắm cảnh buổi tối linh trân trọng cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của linh mà mong mọi người hãy share like và subscribe cho linh nhé à, để linh có ờ, thêm nhiều động lực và có thêm nhiều tài chánh nữa chứ để đi khám phá nhiều nơi và chia sẻ với ờ, cả nhà linh ờ, cảm ơn cả nhà thật nhiều chúc cả nhà một ngày thật vui bye bye